tiếp tục uh, shop Hoàng Piano sẽ review đến một cây đàn uh, có cái chức năng DigiScore nha để anh Hoàng anh nói cho nó rõ cái cho này nó có cái cổng USB này cổng game game game USB vô này sẽ hiện thị được bài nhạc xít nhạc lên này này đó thấy xít nhạc lên nào à. Ờ. đó mình sẽ đánh theo nó hoặc là mình thích nghe thì mình phải start off phát nhạc lên à, nó chạy này ha ừ. không có mình sẽ vào cái menu của nó thì nó sẽ song này nó sẽ rất là nhiều bài mình cộng trừ để mình tìm này Ê, vậy cái đàn này nó hợp với những bạn học đàn tự học hả đúng rồi khi nào nào có muốn đánh được nhiều nhạc mà không cần nó thì ngõ trên đây à. nhiều bài lắm ví dụ cái mấy bài quen quen cho Đây, status dễ ha bạn ha cái đàn này âm thanh nó hay nha âm thanh này nó đúng là supernatural làm thanh cực kỳ sắc nét lên sạch nó nhiều loại học Màn hình của nó là LCD có màu luôn à. ừ. chấm thử đồ Remy nó có mấy ghé hay, này chương chương trình Doremi tự học tự dạy cho mình học luôn à, này có game này, có game cho mình chơi luôn y như ipad vậy này hơi nhiều cái đồ chơi ủa cây này mắc không này bảy triệu ừ nhiều đồ thứ đó nhiều không rồi giá hiện tại của cây đàn này là 17 triệu nha bạn nhiều tiếng nè tiếng nó lên trang tiếng nó có rất nhiều tiếng luôn có reverb nè có kick touch nói chung đầy đủ hết có hệ thống à, IR này nè hệ thống này để làm gì này à, mình cũng chưa thử nếu mình tìm hiểu mình sẽ thấy cái này là nó cái gì cái này này kho rất nhiều tính năng quá là tuyệt vời chuyên nghiệp chơi cũng được chuyên nghiệp chơi hay là mới học chơi thì cũng được nha các bạn nha đèn này rất là ok luôn á như sao à, rồi nó hiện lên đây nè cộng trừ chọn bài những hiệu lầy nó chạy nốt luôn à,